giáo chúa sư a di đà phật tác đại chứng minh nam mô minh giáo chủ đại nguyện địa tạng vương bồ tát tăng đại chứng minh nguyện lòng thành chuyên gửi theo đám mây hương phương phân khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng phàm giới chúng sanh điều tròn thành phật đạo nguyện hôm nay toàn thể tăng môn hiểu quyên cư ngụ gia số một một bảy tám năng lương âm ba xã phương kiến huyện nhà bè thành phố Hồ Chí Minh Toàn thể con cháu cung thừa phụ mạng Trần Văn Kiệt Pháp danh tiên lực hiếu Nam Trần Minh Tâm Pháp danh Phạm Tánh Trần Thị Dung Pháp danh Trang Tình trần tỳ oan pháp danh trang danh nhân tuấn hình thị thu thảo pháp danh thanh tịnh Nghĩa tế hồ văn sao vũ quân tuấn nội tôn trần minh mẫn pháp danh pháp trí trần minh trí pháp danh pháp tuệ Ngoại tôn hộ trần quang pháp danh từ tòa hộ mỹ hành pháp danh nghiêm đoan vũ quân sang pháp danh từ phú vụ trần hoàng thái pháp danh từ đành Phụng Phật Thịnh Tăng A Tu Vô Gia Sư Thiên Lễ Ngộ Cúng Quyền Quần Kinh Kỳ Siêu chung thân trai từng nguyện nguyện chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng thì từ phong quan tim ma đồ phùng vì quả vắng hướng lên Phật tử pháp danh trang thanh Nhũ danh lê thị biên sanh năm nhâm ngọ hưởng thọ bảy mươi chín tuổi. băng giác vô thường thọ bệnh lâm chung ngày hai mươi tháng giêng năm canh tý Nguyện hương lên na sớm tỏ đường lành nghe kinh kệ siêu sanh tịnh độ vượt qua biển khổ thoáng à, khỏi ta bà sen vàng chín phẩm nở hoa pháp ma thân phận di đà thọ ký kỳ cầu an toàn thể tăng môn hiếu quyền chung đăng thân cung trang kiện mạng vị bình an bồ đề tâm kiên cô chí tu hồng vững bền xa biên khổ nguồn mê chống quay về bờ giác Nguyện á hồi hương kỳ siêu chương linh cứu huyền thân tổ nội ngoại thân thế đa sanh Nương nhờ công đức lành à, lai tổ pháp đàn thinh pháp văn kinh siêu sanh tịnh độ hương song đánh bao giới đình tuệ hương giải thoát tri kiến quý khôn lường ngào ngạt khóm muôn phương thanh tịnh tâm hương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 thầy của nhân thiên như tâm đanh lệ nam mô tầng thầm phương biên pháp giới quá hiện vị lai thầm phương chư phần tôn pháp hiện thánh tăng thường trụ tam bảo như tâm đan lệ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bốn sư thính ca mâu ni phật lòng hòa giáo chủ di la tôn phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ Pháp chư tôn Bồ Tát Linh Sơn Hồi Thượng Phật Bồ Tát Như tâm đanh lệ Nam Mô Tây Phương Cường lạc thế giới Đại từ Đại Bi Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đại bi quang thế âm Bồ Tát Đại thế chí Bồ Tát Đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát biên pháp giới Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát hương tài nhiệm a lư phần bảo đành trung a chiến đàn trầm nhu chân tham cúng nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô bận đồng tôn thủ lăng im vương thế hữu tiêu ngã ưng kim điên đạo tượng hình phạm tăng à, nguyện kim đăng quả thành bảo vương viên phùng thịnh thế tôn bị chứng minh ngũ trượng thế thể tiên nhập như những chúng sanh vị thành phận chúng băng ư thử thụ ni hoàng từ bi thâm trừ vi tế hoàng linh ngã à, tạo đăng vô thượng gia thầm vương giới tỏa đạo tràng thuần nhà đa tánh khả tiểu vong à, thứ ca đa tâm vô động chuyển nam mô thường trường Nam mô thường trụ thẩm phương pháp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 vọng ba bảo quang quang trung vọng xuân thiên nhiệm bảo liên hữu hóa như lai tòa bảo hoa trung ba bảo quang minh những nhân quang minh giai biến thiện thâm hằng hà xa kim cang mật tinh kình sơn trị thủ ngư không giới đại chúng Cầu vận ai hữu những tâm thinh phận vô kiên đảnh tương phong quang như lai tiền thiên thần chu án a na lệ thị sa đề bệ ra bản xả ra đàm Đế bản xả ra bằng ni phân hồ hồng độ lôn vân ta bà nam mô đại bi hội thượng phận đại bi hội thượng phần bồ tát nam mô Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô An Đa Đăng Na Đa Đa Dạ Gia Nam Mô A Di Gia Bà Lô Kiên Đê Thường Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đô Bà Giang ma ha ca ca giang đang bằng ra phần về số đáng na đáng tọa nam mô tân kiên lần đuổi mong ma rị gia bà lỗ kiên đê thân vận đa năng đà bà nam mô na ra cẩn trì rị ma bằng a thề dưỡng tăng bà đăng đa nam ma bà dạ ma phần đàn đầu đang diện thang ba lô hê rô ca đê ca ra đê di hê đề ma ha bồ đề tăng đoá tăng bà đăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đà dưỡng cụ lôn phần xa gia đế ma ha phần xa gia đế đà ra đà ra địa địa ni tăng phần đa gia gia gia gia gia ma ma phật ma ra mùng đế lệ he di he đấng na đấng na ra sam phần ra sa lợi phần sa phật sam phần ra sa giao rôn ô rô ê đề ta ra ta ra tăng đề tăng đề tô rô tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê đi giá na ra cân đề đề đi sang ni na ba dầm Tượng đa vũ mẹ thân bàn ra giả ta bà na ra cần trì ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tân a khe giả ta bà ta bà ma tấn đà giả ta bà giả kiến đà tấn đà giả ta bà ba đồng na ra cần trì bàn già ra giả ta bà a ma bà lợi tăng yên ra giả ta bà nam mô an đà ông na đa ra giả gia nam mô a di gia bà lô kiện đề thương bàn ra giả ta bà đa ra bằng xà giả ta bà a tân điện đô mạng đa ra bằng xà giả ta bà a tân điện đô mạng đa ra bằng xà giả ta bà nam mô ban nhã hội thượng phật bồ tát nam mô nam mô ban nhã hội thượng phật bồ tát ma ban nhã ba la mật đa quan tự tại bồ tát hạnh thâm ban nhã ba la mận đa thời dương thi khổ an xa lời tự sân bắn gì không không bắn gì sang sân tướng thì không không tướng thì sang tho tướng hành đứng gì phục như thị xa lời từ chưa chưavam phong tường băng sanh bừng diệt Bần tăng băng giảm thị cô công trung vô sáng vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhị tỷ thiệt thân y vô sắc thanh hương vị súng pháp vô nhãn giới này chỉ vô y thân giới vô vô minh diệt vụ vô minh tầng Diệt vô lao tự tận vô hồ tầm diệt đạo vô tri diện vô đăng di vô sở đăng cố bồ đề tăng đội ban nhã ba la mượn đa cố tâm vô quanh ngại vô quay ngại cố vô hồ cũng vô viện ly điên đạo mộng tượng tu canh niết bàn. Ba la mượn đa cố tam bồ đề cô tri ban nhã ba la mần đa thì đại thần chú thì đại minh chú thi vô thượng chú thi vô đẳng đẳng chú năng trừ những thi khổ chân thì bẩn ơ cô thiên ban nhã ba la mật đa chú tấn thế chú viện đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề yên đề ba yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hai yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba nam mô thẩm phương thường trụ tam bảo nam mô thẩm phương thường nam mô thẩm phương thường trụ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 nhường đến chư phật nam mô đại trí văn thù xứ lợi bồ tát nam mô đại hành vô hiền bồ tát nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô đại thế chi bồ Vương Bồ Tát Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Nam Mô Già Lam Thanh Chúa sư già dạ bồ tát nam mô lình đại tổ sư bồ tát Nam mô La Hán Chư Thiên Bồ Tát, Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Tát Phật Đản Thang An tam bằng ra tam bằng ra hồng nam mô tăng phà đẳng tăng a đa phà lô di đê a tam bằng ra tam bằng ra hồng nam mô tăng phà đẳng tăng a đa phà lô di đê a tam bà ra tam bằng ra hồng nam mô tô rung tô rô tô rô bán ra tô rô bán ra tô rô ta bà ha nam mô tô cầm lũng đạo phẩm đặng thí vô sai biệt tùy nguyện giai bảo mạng linh kim thi giả đăng vô lượng ba la mật tam đức lùng vị cung phần cẩm tăng pháp giới hữu tình vô động cúng dường án nga nga nặng tam bờ phạ vì những ra hầu tam bà phá phiền nhận ra hồn an nặng tam bà phá nam mô phổ ơi chư chúng sanh tông văn vô lượng quang phật xa nguyện tiêu tam chư trừ phiền não phân vâng, thôi bồ tát vi bàn lữ nguyện dị thứ không đừng phổ cẩm những thiên à, đắng dự chúng sanh giải công thành phật đạo nam mô a tây phương cường lạc đại bi tiếp dân đạo xưa a di đà phật chứng minh Nam mô tầm thiên cứu khổ cứu nạn linh cảm ơn quan thế âm Bồ Tát tác đại chứng minh Nam mô Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tăng Đại Chứng Minh Phụng Nguyện Nam mô giáo chủ cõi Tây phương năng nhân tịnh độ pháp vương di đà bốn mươi tám nguyện rộng xa độ sanh tất cả về tòa kim liên Kim thời hôm nay đệ tử hiệp tan quyên cung lầm phận tiền Thiên A lệ ngõ cung kỳ siêu vợn kinh chung thân trai tuần Ngưỡng nguyện chư vợ chư đại Bồ Tát chư hiện thanh tăng thùy từ Tiếp độ hướng linh lê thì biết pháp danh trang thanh hương à, Sanh năm nhâm ngọ hướng thọ bảy mươi chín tuổi Lâm chung ngày hai mươi tháng giêng năm canh tí à, ngưỡng nguyện Hương linh a à, sớm to đường lành nghe kinh kệ siêu sanh tịnh độ vượt qua biển khổ thoát khỏi ta bà sen vàng chinh phẩm nở hoa pháp thân phận di đà thổ ký kỳ cầu an toàn thể tan quy chung đăng a tiêu tai tiêu nạn tận bệnh tiêu trừ Hồi hướng kỳ siêu chuyên linh cứu hiện thân tố, Nội ngoại thân thế đa sanh tùng tư nhầm thánh siêu phàm lý thế quan thân. Cứu thấu thượng ăn câu mong giải thoát, Lại nguyện người mất được siêu sanh, Người ở lại thêm phần an lạc. Năm châu yên định buông biển thanh bình tình với vô tình điều thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật tự quy Phật thế giới đại đạo pháp đẳng trí tuệ như hải à, tự quy tăng đưa nguyện chúng sanh à, thông ly đại chúng như thiên vô ngại ngọ cúng quần kinh kỳ siêu sự tấn tăng quyến kiền thành lễ tạ tam bảo tam bái bồ đề diệu pháp biến lễ ngọ cúng nên đây vừa xong à, toàn thể tăng môn hiếu quyến chúng ta hướng về bằng linh à, đốt à, nén tâm hương để chuẩn bị chúng ta cung tiến hương linh a di đà phật tăng nguyện tổ khởi đăng Uh, nhưng dục thiên lệ ngọ cúng kỳ siêu vượng kinh chung thân trai tuần giờ này sắm sửa hương hoa đăng lê thị biên pháp danh tràng thành sanh năm nhâm ngọ hương thọ bảy mươi chín à, tuổi lâm chung à, ngày hai mươi tháng giêng năm canh tý nhân một trăm nhị tuần niệm ma thình lình mới hay kịp xong là bóng hình hình chim bao hương linh nơi sân không không sân sanh từ tử sanh nào ai biết được dẫu có lớn lao như trời với đất mà còn thành trụ hoài không huống à, nhỏ nhỏ như sáng nọ thân phàm sao tranh khỏi đường sanh và bình trên này hương linh muốn đường siêu thăng thì phải biết trở về ăn năn lỗi mình nương nhờ tam bảo pháp luân nương lời trưởng bí mật về đây thọ hưởng hương hoa cam lộ pháp mang ai thần hương linh nơi sẽ chính phẩm sẽ chính phẩm sanh về bậc thượng mật phật mười phương 来。 kita 진짜 Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát Ma Ha Tát A kiền thành trà chấm hiên cung hương linh tam tuần tăng quyên lệ hương linh Pháp trường nghiệp chướng căn bốn đấng sanh tịnh độ Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Bà Gia Ra Gia